4 cây liên tục đi tính nha. cho nên là có những khúc thị trường nó đi trên xong bắt đầu nó đi khó chịu thì mình bắt tầm 4 cây phải dần nó nó vào chúng thế của mình thì mình cứ móc nó nè cái này bỏ qua thì chờ nó trả thêm mình ăn được bốn cây đỏ rồi mình chờ cây sau nó mà lên xanh tiếp á yeah. tại vì khả năng cây này bực xanh cao nha nó phải chờ cho nó một cây nó trả xanh tiếp mình đôi tiếp mấy cây xanh nữa nhưng mà hiện tại cây này nó nguy hiểm này yeah. Thank you mình những cái đoạn đỉnh đỉnh này đỉnh bằng chỗ này đi xuống mình ăn tầm 4 cây cây thứ năm nhiều khi nó xanh lắm chứ nó ít khi nó lại đỏ nha nên là cái cây này mình đang nhìn nó để mình bỏ qua bắt cây xanh đó cây này quyết định vào xanh nè ra là mình gặp cái trường hợp như chỗ này mình ăn được bốn cây đỏ là mình dần nha mình dần để mình cây thứ năm nó về xanh hay về đỏ để mình để mình cây sau để mình bắt tiếp mình ăn thêm được ba tầm ba cây xanh nữa phải còn một đoạn lên cái này để trả mà nó không lên được mấy cây xanh chỗ này thì mình không đến xanh nữa thì chờ nó lên cái đến chờ màu xanh nữa phải lên xanh nha còn xuống đỏ không đánh được nha cho nên mình quyết định bỏ cây này mình không đánh xanh mình chờ nó một cây cây nó hồi gì cây xong mới đánh xanh cây này nó phải lên xanh thì mới đánh được xanh còn nó xuống đỏ thì thị trường đen, dạng khó chơi nó không qua được nhưng e mà a vẫn đánh xanh được á nè rồi không qua được cái cái đầu nến của nó mà ba cái nến này mọi người hình dung là nó đang bằng nhau không nhưng cây này vẫn đánh xanh được nhưng mà mình chờ đi tại vì nó nó vẫn không uy tín vẫn không uy tín nhiều nha tại vì cây này nó vào những cái thế đoạn này thì bù cái cây nến chờ này nó phải màu xanh thì nến xanh nó mới uy tín mà nó xuống đỏ vậy nè dạng như mình cái thế mình khó chơi đó Ừ. mọi người nhìn ở đây nó cũng đang đi về cái quá khứ nè mọi người thấy không quá khứ cái kết quả giống như chang nhau nè rồi nên cây này thì à, nhìn theo quá khứ mút đỏ đi gãy tính sau <laughs> nhưng nhìn qua đây rồi thấy nó đi chen nhau được 7 à, cây rồi rồi Win thâu năm cây tính rồi tiếp đến thì mình cứ vẫn đâu quá khứ nó đi hay nào nó gãy dần nè màu xanh đúng không đánh xanh trước nè cái quá khứ này mà nó không lên được xanh á mình rót á thì mình không theo nữa nhảy chỗ nào mình dừng chỗ đó nha pin nha chín cây giống nhau rồi nè một cây cuối cùng mà cái cây cuối cùng này thì nó ưa gãy lắm ưa gãy lên mọi người thì à, cây cuối cùng thì mọi người theo cũng được mà không theo cũng được nha đi lẹ nó xuống đỏ cao đang <laughs> theo quá khứ thì đánh nè à. thì cuối thì cái thứ 10 của cái quá khứ thì nó ưa vẽ thì cuối giống như mình nếu như mình không đu cái quá khứ này này mình sẽ đánh ờ, một cây đỏ xuống á mọi người biết lý do đánh tại sao đánh một cây đỏ không à tại vì cây đỏ thế nè mình sẽ chỉ mọi người là đánh kiểu du kích nếu như mình đập thị trường đi ờ, không vào cái thế nến cũng không vào cái thị trường gì cả nó vào một cái thế nến giống như là đi đi ba cản giá thành sao quay ba cản giá nó đi hai cản giá thì mình còn dễ bắt được một cái gen là trên không nó đi à, nó đi ngang ba cản giá thì mình rất là khó chơi nhưng mà nó đi tầm hai cản giá thì mình dễ bắt một cái trend bên bông hơn là mình đánh đúng công thức mà đi không được mà tầm lắp lắp ba cây thông bốn cây thông liên tục thì mình dần nha để sau nữa tiếng hoặc một tiếng vào mình chơi hoặc là nó ra một cái thị trường trên rồi đi trên rồi bắt đầu sau mình rất là khó chơi nha ừ. cái tại sao mà cây này là mình nếu như mình nó không mình nói cái cây cuối cùng của trên nó cứ bị gãy ư bị gãy mà mình đang đánh theo trên thì mình cứ đu trên thôi nhưng mà tại sao nếu mà nó không có trên mình sẽ đánh cây này đỏ không đỏ theo không à, lý do mình sẽ đánh uh, mình sẽ đánh vô kết nha mình sẽ đánh vô kết có nghĩa là ở đây mọi người thấy là anh ờ. đi một cặp đồng màu không rồi à, nó cách nhau bởi cái cặp binh bông này nè nên mình không tính cặp binh bông này nó trả một cặp à, đồng màu đi một cặp xanh nè mình sẽ đánh vô kết là mình sẽ đánh thêm một cặp đồng màu giống nó nữa để mình ăn và đánh vô cách nha ăn cặp thôi nghỉ ăn cặp thôi nghỉ đó nên nếu mà cái cây thì chỗ này là nãy miếu nhưng mà nó không đúng vào trên quá khứ nè mình sẽ đánh một cặp đỏ theo nó chứ mình không có đánh xanh đâu tại vì mình đang yêu cái trên dạ đâu nào cũng được hôm qua hôm qua mới ăn ngồi dền xong rồi à, thịt đó có thịt nạc không trọng á trong cái thó cái hộp nhựa đang kêu bạn tắm ở nào nhé được à một hai ba bốn đang trên đồng hồ công thức năm mình nè hôm nay đi trên à, đồng màu với bên bông được 50 đến 6 cặp hồi nãy bên bông được 5 cặp đây 1 2 3 4 mấy 4 cặp gãy ta rồi cái trường hợp này ha rồi ví dụ mình sẽ đánh cặp ăn hôi đi đây đồng được bốn cặp đồng màu gãy một cặp bên bông ở đây và mình dựa theo một cặp ăn hôi đánh du kích đánh du kích đây ha ở đây nó chưa qua được ừ, cái nến đang bằng nhau nè sẽ đánh xanh các bạn đánh xanh đây nha mình dựa vào những cái cây nến này nó đang bằng nhau nè cặp thứ hai mình sẽ đánh vô kích đó nè mình đánh vô kích một cây gãy gì thì mình chờ rồi khi sau mình đánh tiếp và nó, nó nó đã đi xong mấy cái tre rồi khúc sau sẽ đi khó chịu nha không được luôn cả hai công thức cộng vào không được thì mình phải ngồi chờ tiếp nè coi coi cái này cả xong không nha theo hướng đó thì cả xanh nhưng mà nó gãy cây đỏ thì nâng về đồng nghịch bốn ngặt đó mình gãy một cây mình ngồi chờ một cây để mình coi nó đi hướng nào để vì bắt cặp nó không có được thì mình ở đây mình thấy được ba cặp đồng nghịch rồi mà hôm nay thì chiều đi đồng nghịch cũng ngắn nó đi ngắn cho nên là cái cái tiểu sử của nó cái đi à, cái lịch sử của nó sáng giờ đi ngắn nên tập này mình không có đồ cộng thứ năm nè Thank you. khúc này là nó đang khó chơi nha mọi người biết tại sao khó chơi không nó không phải là nó về trên đỏ nó không phải là về trên đỏ đâu có dấu hiệu về trên đỏ đâu đúng không mặc dù hai giây vẫn không xong nếu mà nó trả tăng một loạt hết á màu xanh nó một loạt hết á thì mình còn dễ chơi mà nó chọn vô vừa xanh vừa đỏ nè chờ tiếp hỏi về đỏ tiếp không nha mình thấy đang về trên bóng nước này mặc dù cây này không có cái lý do để, để mình đánh mình bắt màu xanh hay đỏ dưới này nè Đông hôm nay cũng đi được 4 năm cặp ráng đô cây giảm đang theo bột không không bột được nha hay này bắt heo lỗ mảng ta tại vì thấy được 5 cây rồi rồi nó nó đồng màu một cặp đây đúng không nó cắt nhau bởi ba cặp đồng màu đây rồi mình không tính đi một cặp đồng màu ở đây mình có thể mình nó chưa vô một cái nó nào để mình đánh nghe nha kêu ngoại giáo gội đầu đi đúng mình đang chờ cái cây này rút rau để mình đánh xanh mà nó không rút nó bằng đất rồi thì mình nó trả một cặp một cặp du kích ở đây nè cặp đồng màu ở đây mình đánh cặp đồng màu ở đây cái cây này theo thế đánh đánh vú mọi người nhớ không xong một cây đánh đỏ mà nó phải rút rau mà cây này nó không rút mình đang chờ mình sợ nó rút sợ nó rút thì trả bị xanh cơ mình không đánh mà nó lại lại bằng đất nè thì mình sẽ có một cái lý do là mình đánh vô cái đây một cặp đồng màu ở đây đúng không ăn hối tiếp một cặp là mình dần ở cái cây này lúc rau gì cuối nó không vào xinh xanh à, nó đụng cản rồi ông cản nó bật ngược về đỏ nha bạn không thấy cái cản nằm đây cản nằm đây là mình không thấy nó lên nó đụng cản nhẹ mà còn cây nào cản mạnh thì mình bỏ qua còn đụng cản nhẹ thì mình đánh ngược màu nha lên được à? lên được mỏng dính thường mà nó không đụng cản ở đây nè cái cây này mà thường mà nó không đụng cản mình toàn đánh nó một cây xanh lên không à thì nó nằm ở dưới mọi người có xem video của mình sẽ thấy là những cây này mình có hướng dẫn là nó nằm ở dưới cái gì mà a nha thuộc về cái à, thuộc về nó đi vào một cái trên đỏ nó nằm dưới gì mà a mà cây nến xanh nó có rau nhá cây nến xanh nó có rau mà nó có khoảng cách gì mà a như vậy nè sẽ trả lên cho mình một cây xanh mặc dù cây đó là có khi dây cuối mình mới biết được là mình quên hay không đặc biệt là cái cây này cái cây mà chừa rau mình nằm khoảng cách xa gì mà a nằm khúc dưới đặc biệt là cái cây đằng cây kết quả nó nó một dây cuối nó phải cái sajima nha nó gần gần lên đây thì nó không có trả xanh uy tín đâu nó phải nằm khoảng tầm nói chung là cách IMA e tầm khoảng dưới này nè ừ, đúng rồi có rau đầu thì nó dễ trả mình một cây xanh đó một cái dây cuối mình mới biết được mình có win cây đó hay không tầm là dây cuối cho ăn không à không cây này to này nãy nó vừa rau dây cuối nó lên xanh bằng đất rồi cái này to là nó bị đỏ đó. một dây à, hai dây cuối nó lên bằng đất trên chỗ đó là nên cây này về đỏ nha không về xanh đâu biết trước mình lót luôn á mình biết chứ mình lắp mà thì hai cái dây cuối nó lên cái nó bằng rồi nó phải trừ đâu nó mới lên xanh có ngày khi mà mình đánh á một mình mình đánh thì mình canh hai ba dây cuối mình đánh ừ, có những cái video thì toàn đánh tầng một một dây hai dây cuối mình đâu đánh sớm đâu khi nào mà mình xác định nó vào trên rồi mình mới đánh sớm thôi bằng những cây thế này mình còn là canh và những gì của mới đánh không ạ à? còn cây đánh ờ, đánh vô kích bên bông một cặp bên này mình đánh vô kích thêm một cặp nữa này để mình win này mình có thể đánh 3 tỷ như vậy cũng được khi mình chưa gặp thị trường chưa có thị trường là để mình ăn mình ngồi cất canh rỉ rỉa thì đi được ba cặp đồng màu rồi xong này nó chảo cặp bên cái nào đánh vô kích ăn thêm một cặp đằng sau nữa học giống nó đằng sau nữa ăn một cặp thôi mình dần hiểu đánh vô kích à, hiểu đánh vô kích chưa chưa không hiểu <laughs> tại đang dòm cái này rồi chị giải cái ý ra chưa hiểu được chị ạ sao chưa hiểu nhưng mà cái phóng này mình chưa gặp cái thế đến nào để mình đánh hoặc là nó chưa bằng cái em thì để mình đánh mình sẽ đánh vô kết một cặp có nghĩa là ở đây nãy mình nói là nó đi ở đây hai cặp bên bông đúng chưa xong rồi cặp này ừ. nó đi về đồng màu mình sẽ đánh vô kết mình sẽ đánh một cặp đồng màu giống cặp đồng màu giống nó ăn một à, đánh rồi. dần dần không đánh nữa bắt đầu để cho nó hết cặp đồng màu đi nó cả cặp binh bông thì sẽ tỉ vô cách nối thêm một cặp binh bông giống nó nữa nghĩa là mình sẽ đánh kiểu như vậy nếu khi như mà mình vô mình chưa gặp thị trường lại chưa gặp thị tháng nào để mình đánh chưa gặp vào trend gì để mình đánh thì mình có thể mình đánh theo một cặp vô kích như vậy để mình win nè vậy như mình chơi bắn tỉa cái này mình xanh nhá không phải đường xanh thì khả năng thị trường nó lại trả cho em bên bông lý do mình đánh xanh thì mọi người cũng biết là đó thì cái cây nến xanh nó nằm ở hai cái mà a mà chạm với mà a này mình đánh nến xanh Ê, lộn rồi cái giấy đánh nhầm hết nhớ trời ơi lúc rau đang đánh đụng vô cây giảm mà sao múa vô cây xanh vậy trời này múc bị nhầm nha lúc đầu chọt vô cái kem màu đỏ hay sao là dính vô dính vô cái nút màu xanh rồi cái thế này quen không cái thế này có dạy rồi nào quen không cái thế này đã dạy rồi nào quen không cái nến oxy cái nến à, cái nến dấu cộng nè cái nến oxy đúng chưa cái nến oxy mà nó cây order cây kết quả là oxy order cũng là màu đỏ thì mình sẽ đánh cái gì đánh màu xanh đúng chưa này muốn màu xanh nhưng mà không chắc chắn nè mình cứ ôn lại kỹ năng thường xuyên thì mình chỉ nhớ thôi và mọi người lưu ý khi mà mình bắn tỉa ăn bắn tỉa đánh vô kích một cặp thì không phải lúc nào mình cũng bắn tỉa được nó một cặp nữa đâu tại vì biết sao khúc này mình nó đi cặp nhiều rồi nó không có nó chưa có về thế đi đồng nghịch thì chắc chắn khúc sau là nó sẽ đi về đồng nghịch cho nên ở chỗ này mình ăn được bắn tỉa ăn được mấy dạng như được mấy cặp rồi thì tầm 2 đến 3 lần tỉa rồi thì cái tỉa sau tỉa thứ tư rơi vào tỉa thứ tư thì nó hay về rơi vào đồng nghịch lắm như đây nè đồng nghịch đồng nè cái này dây mà a sắn như vậy thì nó dễ về cái đồng nghịch dữ lắm cho nên là cho nên là cái cặp này mình nói là mình không có chắc chắn để mình đánh một cây xanh đâu mặc dù là cây nến này nó nó đụng với ờ, đụng với chản rồi nên mình không có chắc chắn là để mình đánh màu xanh đâu nên mình nói mình không đánh đó. nói chung là mình ăn tầm vài phần trăm mình đi ra thôi bắn tỉa thì cũng ngồi bắn tỉa mấy cây mira thôi là khúc sau mình lại vô ha tại vì nó đi khúc trước nó đi trên nhiều rồi thì khúc sau mình chỉ ăn mình chỉ ăn nhấp nháp bắn tỉa được một hai cây thôi cái bài thế đến mình đợi hơi lâu nhưng mình vào trên thì mình ăn liên khúc được một tí như hồi nãy mình ăn thông được mấy cây vậy đó rồi mình nghĩ lâu lâu mình vô rỉ tí mình nghĩ còn cái khúc hồi nãy mà mình à, hai cây đỉnh như thế này để mà nó đi xuống thì sao mình bắt một lượt là bốn cây đỏ mà cái thế này nó cũng gần giống như thế kia mà chỗ này bắt cây xanh thì mọi người phải nhìn coi nó có, cái khúc hồi nãy là không có đến doji đúng chưa nó không có đến doji nè còn cái chỗ này có đánh doji nên mình bắt buộc mình sẽ đánh cây xanh chỗ này ha nó khác cái khúc hồi nãy mà mình ăn được bốn cây đỏ chỗ khúc đầu tiên mình nguyên thông được bốn cây á còn chỗ này trường hợp này nó cũng y chang nhưng mà nó khác một cái là nó xuất hiện một cái nến là kết quả cái cây kết quả nó là doji nến nam đi đều nhưng mà nó không có ờ, cái đánh xuyên thủng nè nó không có đánh xuyên thủng nè mà đi được bốn cặp đồng màu rồi một hai ba bốn thì hôm nay đồng màu nó cũng đi tầm năm sáu cặp tôi tiếp theo đồng màu nó ha đó có cái này xuống không nó có hai phần trăm nó có 95 ờ, phần trăm thì nó win cây này vì nó gặp một cái cây nến tiêu chuẩn xuyên thủng rồi tiêu chuẩn xuyên thủng với lại đang đi đồng màu nữa ấy thì cây này tỷ lệ mình win đã cao mà 95 phần trăm thắng lần nhiều khi nào thị trường nó đi trên ngắn nó gãy mình thôi nhiều khi nó cũng vô có thấy nến xuyên thủng nè cũng lúc rau đến đánh giảm nè mà nó đang gặp một cái trend nữa có khi mình bị gãy cây xanh này cũng có thể tại vì nó thị trường nó sẽ gãy một cây để kết thúc trend cũng có nha đô tiếp cặp thứ sáu của nó nè ngày hôm nay nó đi cũng từ năm sáu cặp thôi nó không có đi dài cán đầu cây nữa thì gió ta mình bỏ ra 200 vốn mình đi cây 5 đô cũng được nó đánh đều đều nãy giờ mình đâu có lỗ đâu mình còn lãi có một cái nến uh, tiêu chuẩn xuyên thủng với một cây nến top mình đó chờ hai em EMA đi song song xuống mình chờ coi có trình giảm không nè này đụng cản luôn nó đụng cản nhẹ lên xanh cây này vẫn có nằm đây mà không qua được hai cây này vừa qua rồi nó phải bằng ngay đấy nó dễ lên xanh lên xanh